ty tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo Trời ơi mấy bạn ơi Mấy bạn mới nghe Phong hát gì không? Đó mấy bạn tin không? Phong rất là nghèo luôn các bạn ơi Phong bây giờ đã trở thành người nghèo nhất trong hero team luôn rồi Lý do vì sao? Là bởi vì Phong vừa mới vừa chế tạo cho Phong một cái cây cưa bằng kim cương các bạn ơi Đó cây cưa này được làm bằng kim cương thiệt luôn nha Bởi vì chế tạo bằng kim cương cho nên là Phong phải bán hết nhà để Phong gọi là chế chế chế tạo cái cấp này ôm nhầm cái cây uh, gì ta cây cây rìu này cho nên là bây giờ bây giờ phong phá sản rồi trời ơi, phong nghèo cũng chết luôn các bạn cho nên là bây giờ phong quyết định Bây giờ mình đã có được một cái cây gọi là cây cưa trong tay Phong quyết định trở thành một anh chàng tiều phu đốn gỗ đó Phong sẽ đi đốn gỗ, Phong bán, Phong kiếm tiền Và dần dần Phong sẽ, sẽ, sẽ trở thành giám đốc gọi là buôn gỗ lớn nhất Hero Team đó Phong sẽ trở, thành đại gia bạn ơi <laughs> Ok, để mình đi mình cưa gỗ ra Ai, trời ơi, bởi vì nhà nghèo quá cho nên là bây giờ Phong phải đi đốn gỗ để Phong uh, kiếm tiền ăn cơm mấy bạn ơi Ai, khổ ghê luôn á À mà khoan, quên mất <laughs> quên mất quên mất từ nãy giờ mình chưa chào bạn fan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 đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Marvel đấy bạn ơi <laughs> Ok bạn, thì hôm nay nè Mình đã quay trở lại để làm thêm một video mini world mới cho các bạn xem rồi đây Và trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho Phong một like nè Một share nè và nhớ nút subscribe đăng kiếm hội cho kênh youtube của Phong Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh youtube của các thành viên của Hero Team để đăng kiếm hội cho mọi người nữa nha anh em <laughs> Ok, còn bây giờ Phong phải đi đốn cổ, đốn, đốn gỗ tiếp tiếp đây Phong gọi là dạo này gọi là không có tiền ăn cơm mấy bạn ơi Buồn ghê luôn á Ê Ủa? bên kia nó có gì vậy ta ui, mấy bạn ơi ở bên kia nó có một cái cây gì nhìn lão kìa ui, hình như là nó có hai đôi mắt nè với lại nó có một cái miệng các bạn ơi <gasps> <gasps> Trời ơi, tôi hiểu rồi Bình thường mà cái cây mà nó có được mắt mũi miệng như thế này Chỉ có thể là yêu quái xuất hiện thôi à Con này mày xui rồi Mày gặp tứ trụ diệt quỷ là mày xui rồi Mày gặp đội trưởng của tứ trụ diệt, diệt quỷ là mày xui rồi con à Ok, à ok ok Bây giờ mình sẽ lại mình tiêu diệt nó nha ừ. Dạ, tao sẽ cưa mày yeah. Dạ. Dạ. Ủa, sao cưa được à, À cái cây này mày còn biết nói nữa Trời cái cây này nó đã là yêu quái mày còn biết nói nữa bạn ơi À ok tao sẽ cưa mày Cưa mày Cưa mày nè à. Ê, anh ơi anh ơi anh ơi đừng đánh tôi Ủa? con kia Mày là ai Tại sao mày đê, lại đến làng hero team của tao Mà tại sao mày lại còn biết biết biết nói nữa Mày có phải là yêu quái không Con cái đầu mày tao là thằng Ủa thằng hả À mày là con trai hả Mày con trai hả ờ. Ok ai biết đâu tao tưởng mày là con gái Thôi rồi mày là ai Mày đến đây làm gì Tao xin chơi giới thiệu với mày à, tôi là cái cây Trời. ủa sao nó mới hổ báo với mình lắm mà ta nó kêu tao xin tự giới thiệu với mày xong nó nói là tôi là cái cây ta à nó sợ mình rồi bây giờ người đánh cây bây giờ bố láo người chặt cái cây tao đừng chặt tôi mà à cũng biết điều đó mày mà láo với tao tao cưa mày chết mày hiểu không tao có cái cưa bằng kim cương xịn lắm nè ủa nhưng mà khoan anh không cần cưa em tự đổ cái gì anh không cần cưa em tự đổ mày bị mày là mày là con trai mà mày mày, mày đổ là sao mày bị bd hả mày ủa nhưng mà khoan tao hỏi nè mày đến đây để làm gì mày có mục đích xấu gì mày đến đây để mày gọi là giết người trong làng hero team đúng không giết đâu mày giết cây, em là cái cây đứng đây nè nhưng mà sống ở đây lâu quá thì được trần khánh người ta ban cho sức mạnh linh hồn để em hóa thành tinh thôi thôi giờ bây giờ anh anh em mất mấy nghìn năm để trở thành một sinh vật rồi anh khai em đi À hiểu rồi Vậy có nghĩa là mày là chỉ là một cái cây bình thường thôi Nhưng mà do mày sống lâu quá cho nên là Mày thành tinh mày biến thành cái cây biết nói chuyện luôn hả Thôi mày ơi em là một cái cây đặc biệt nhất trong khu rừng này Bởi vì các vị thần thấy là em là một cái cây gọi là có sức sống nhất Nên đã giao cho em nhiệm vụ để đóng vai gọi là thần rừng thực tập À thần rừng u. À vậy là cái cây này không phải là yêu quái bạn ơi Mà cây này chính là thần rừng À thần rừng hả thần rừng hay là thần rú hay là thần gọi là thần gọi là thần nhà thần đất thần trời hay thần gì ta cũng giết hết vì bây giờ ta đã trở thành tiều phu đống củi rồi cho nên ta phải chặt mày để tao bán gỗ tao cưa mày ra dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp ơi anh đuổi bà đại cây khác đi cây này quý lắm thôi bây giờ dạ, thôi sao bây giờ đi em mình đi ra một thỏa thuận là chơi không thỏa thuận gì bây giờ nè em em em giới thiệu anh là em là thần rừng nè mới mới được uh, chuyển hóa thành thần tinh nè bây giờ em đang có một cái món quà gọi đó là một cái gậy phép thuật cực mạnh Đấy em mới đưa mới chôm ở trên thiên đình À quên à, mới được thiên đình phát về Đó À cây gậy phép thuật hả Cái cây này á Mày đã là yêu quái Mày còn coi Harry Potter nhiều quá Cho nên mày bị ảo hả Trên đời làm gì có gậy phép thuật Tao sẽ cưa mày ra à, Anh bình tĩnh anh bình tĩnh Trời đẹp trai gì mà nóng tính đi Đợi đợi đợi đợi tí đi Đây anh cứ chơi thử cầm cây này Cây này nó ghê lắm nha Nó có thể biến ra được tất cả những thứ gì mà anh muốn Hả Cây gậy phép thuật có thể biến tất cả những gì mà mình muốn wow. nghe hấp dẫn quá vậy oh. thích thứ gì có thì thứ đó luôn anh thích súng có súng thích nhà có nhà đó thích à tôi À, bây giờ vậy là tao thích cái gì tao biến này tao thành cái đó đúng không? Bây giờ tao muốn biến thành trưởng tim của Hero Team, tao biến cái tao cũng thành trưởng tim luôn đúng không? À cũng được luôn. Được luôn. Ồ, xịn vậy ta à nhưng mà lỡ đâu cái cây để nói dối mình sao ờ cái cây kia bây giờ mày hãy mau mau đưa cái cây gậy phép thuật đó cho tao nhưng mà tao nói mày biết nha mày mà nói dối tao quay lại tao cưa mày ra xong tao cắt mày ra thành trăm mảnh tao bỏ lửa tao đốt luôn mày hiểu không ờ trời ơi đây em đưa anh cái gậy liền mà mà anh về anh thài mà thì không hiệu quả anh đến anh đốn em lúc nào thả được em đã nói rồi anh không cần cưa em tự đổ ok không cần cưa mày tự đổ đúng không rồi một tí nữa tao mày mày lừa tao tao quay lại mày mày biến mất là tao sẽ kiếm mày cho bằng được luôn á tao nói mày biết trước nha tao có một đội quân hùng hậu đây cho mày coi đây là bé rồng của tao đó thấy không bé rồng của tao có đặc điểm gì nó có thể phun lửa coi nè thấy không cái cái cây thì làm sao di chuyển được thời anh anh trai cứ việc dùng thử đi nếu mà không hiệu quả về đây trả lại cho em em hoàn tiền ok mày mà lừa tao là tao sử dụng con rồng tao phun lửa cho một cái là mày chụi đầu mày đầu mày chập lóc luôn hiểu không rồi rồi mau mau mày đi thay thay mới thay rồi thay thay, mà mau đưa tao cái gậy phép phép phép phép thuật coi đưa đây đưa đây nhanh lên nhanh lên lên hai nè One eternity later Trời ơi trời ơi vui quá các bạn ơi Tự nhiên hồi sáng nay ra ngoài gọi là cái khu rừng Đi mai cái tự nhiên gặp được cái ông thần cây này Cái ông cho mình cái gậy phép thuật Có thể sử dụng phép thuật y như là tôn ngộ không luôn Trời ơi xịn gì đâu ứa <laughs> trời Ơi không biết á là cái gậy này á nó sẽ làm được gì ta Thôi bây giờ mình sẽ vào trong làng nè Mình khoe với tất cả mọi người luôn anh em ơi Rằng là mình có cái gậy phép thuật nha <laughs> Trời ơi xịn quá xịn quá Để coi có ai không mình khoe nè Rồi ờ, để coi coi ô ở bên kia có simi với lại Sammy kìa ủa để mình qua mình khoe mình qua mình khoe à, à hello Sim Sam à, anh hello à hai người đang làm gì ạ à, tôi với ờ, đang tôi bé nè ờ, Trời ơi cua hoàng đế cái gì đâu mà nhỏ xíu xíu à Yên tâm đi một tí nữa tôi dùng phép thuật tôi biến cho cái con này to lên để cho bà hai bà với sim tha hồ ăn luôn Bây giờ nè tôi chỉ cần sử dụng cây gậy của tôi nè Tôi hồ biến cái thôi là cái con cua hoàng đế của hai người này nó sẽ to bằng ngôi nhà của sim luôn Lúc đó bọn mình tha hồ ăn luôn hiểu không Đấy trời chứ dăm ba con cua nó nhỏ xíu thế này ăn làm gì Gì đâu ăn cua hoàng đế đâu đâu đâu đâu cua hoàng đế cho ăn cái gì cua gì trời. Trời ơi mấy bạn ơi, ông dịch này ông thông minh cái ha, mình mới vừa nhắc đến đồ ăn cái là ông phóng từ đâu ông chạy ra liền luôn trời. Ồ, à, phải khoan khoan mọi người ơi. Qua đây là làm công ích nè. Làm công ích thì làm gì thôi kệ anh em em không cần biết anh giọng rác hay là đi làm gì không cần biết nhưng mà mọi người em nói mọi người nghe nè hôm nay nè em mới vừa vào trong rừng và em kiếm được cái này hay lắm nè xin giới thiệu mọi người trên tay của em chính là một cây gậy phép thuật dùng để biến hóa phép thuật à ghê không cầm cây kẹo mà cây gậy <laughs> cười thật luôn chứ Ủa, cái gì mà cười ông, ông, ông, ông mấy tuổi ông còn chơi trò con nít vậy Không nên là móc đúng là cái gậy pháp thuật cực mạnh à, à, à, à. <laughs> Trời ơi Mấy bạn ơi Mấy người này không tin cái cây gậy mình đang cầm trên tay là cây gậy phép thuật Họ còn cười mình nữa Đừng bao giờ xem thường người khác Quả mình bù do Ok rồi bây giờ để mình thử thử biến phép thuật cho bọn họ sợ chơi coi à, Ok Bây giờ ba người không tin đây là gậy phép thuật đúng không Lại đây lại đây ừ. Giờ đây lại đây lại đây nè tôi sẽ biểu diễn cho ba người coi ba người không tin tôi gì ok được thôi bây giờ à, để xem coi à, ở chỗ này có gì không ta à, chỗ này đâu có cái gì để mình biến đâu hay là giờ mình sẽ hỏi ý mọi người đi ok bây giờ thế này đi em sẽ hỏi ý của ba người ba người muốn em biến ra cái gì là em biến ra cái đó cho mọi người luôn tin không hmm. Thế bây giờ tôi thách ông biến cái nhà tôi á Hả? Biến cái nhà hả? Trời ơi, biến cái nhà Ờ. chuyện quá bình thường Ở nhà biến cái nhà thành gì tôi không biết Trời ơi, ta biến cái gì to mà mà, mà cũng không biết đường biến nó biến gì cũng được hết đúng không? Đúng vậy, biến cái gì cũng được hết Trời ơi, hôm nay chim chim chim Anh thấy là trời hôm ừ. nay là ngửa mặt lên là đó Nắng muốn Ôi chết luôn á Hôm nay anh lại cực kỳ muốn đi tắm biển Nhưng mà trời nắng quá nên anh không muốn ra ngoài biển Bây giờ thắt phòng cận Biến trong nhà anh có cái hồ bơi để anh được tắm Trời ơi Chuyện dễ Biến cái nhà biến cái nhà cái nhà của nhà dịch đó hả nhìn nhỏ xíu y như cái nhà dành cho gà ở vậy đó mà cái nhà nhìn y như cái chuồng gà vậy đó thôi được rồi ok muốn có hồ bơi hồ bơi có phong cận ở đây cái gì cũng có thể biến thành hồ bơi được hết trời, trời ơi biến hồ bơi biến hồ trời bơi nào bơi nào sẽ ok bơi đợi xíu đợi xíu cái chuồng gà như thế này phong còn biến thành có biệt thự được mà ok xem này nha ơi úng ba la úng ba la xì bù biến ra hồ bơi ok bơi cái gì vậy cái gì vậy Cái gì vậy à, trời, trời, trời, trời, trời, trời mấy bạn ơi Cái cây gậy này nó có phép thuật thiệt mấy bạn ơi Mới đầu Hình như lộ chủ đề sao anh bảo biến thành hồ bơi mà sao giờ thành sóng thần rồi à, Em em cũng không biết luôn anh Tự nhiên Ủa kỳ ta Ủa trời mấy bạn ơi Vậy là cây gậy này nó có phép thuật thiệt nè Hồi nãy mình còn mình còn đa đa nghi mình không tin mà bây giờ mình tin thiệt rồi ủa, ủa, chết rồi chết chị ơi giờ làm việc là sống không ờ mọi người ơi mọi người ơi mọi người bình tĩnh mọi người bình tĩnh dịch ơi chạy ra đây anh coi chừng chết đuối rồi trời ơi trời ơi ổng hết pc anh ấy <laughs> trời ơi là trời ổng gọi là cái nhà ổng ngập nước rồi mà ổng còn lo cho cái vàng pc của ổng không chạy vô nhà ổng lấy vàng pc ra cho bằng được các bạn ơi trời trời không là sao làm clip của anh coi Ờ, thôi được rồi Thôi cái này là em xin lỗi Cái này là lỗi của em Em cũng đâu ngờ là em sức mạnh phép thuật của em nó kinh khủng vậy đâu hồ biến cái tự nhiên hồ bơi mà biến thành sóng thần luôn ghê thiệt à, thôi rồi bây giờ để đền tội mọi người mọi người lại đây lại đây lại đây lại đây đứng đứng bên đó nguy nguy nguy nguy nguy hiểm lắm qua đây qua đây trời ơi dịch ơi em xin lỗi dịch rất là nhiều luôn bây giờ cái nhà dịch đã thành ra như vậy rồi cho nên em cũng gọi là rất là xin lỗi dịch thôi bây giờ thế này đi mọi người muốn cái gì em biến tiếp cho mọi người để xin lỗi nè mọi người muốn gì nói nói nói đừng đừng tin nó nó nó chuẩn bị biến cả cái làng này thành thông thần đừng tin nó trời tào lao chỉ lỡ tay thôi mà bây giờ uh, sim đi sim ước ước ước à. cái gì đi phỏng biến cho à, biến cái gì cũng được hả Trời đúng rồi khó gì ta à thôi dù sao thì nãy chưa gọi là cũng biến cái nhà bây giờ gọi là mọi người cũng đau gọi là rất là đói bụng rồi bây giờ ông biến cái gì cho tụi tôi ăn được đi đó cho đỡ bực mình á à, biến ra đồ ăn trời ơi đơn giản tưởng là biến ra cái gì khó lắm Hóa ra chỉ là biến ra đồ ăn thôi Vậy thì quá đơn giản rồi Rồi mọi người lại đây Ủa, sao mọi người đứng xa vậy? đứng người xa, sợ gì? Đứng xa xa đừng à, xa xa Không biết là tôi thành đà quay bây giờ quay sao đó à, Yên tâm đi Tôi không biến mọi người thành đồ ăn đâu Trời yên tâm Coi tôi nè Ông bà là ông bà là ông mới là chị bùa Bùm Đó ok Xong rồi nè Bây giờ em đã biến ra được một cái rương chứa đầy đồ ăn Mọi người để em xíu nha Ôi hồi hộp quá anh em ơi Mình biến ra được cái rương rồi nè Nhưng mà không biết bên trong cái rương có đồ ăn thiệt hay không đây Mấy bạn thử đoán coi nó có những món gì ngon nha Trời ơi mình nghĩ ra đồ ăn ngon này Ok kiểm tra thử xem Hey mọi người để em xíu nha mọi người để em xíu nha ui cái gì vậy trời tự nhiên biến biến cái gì không biến biến ra đồ ăn không biến biến ra mấy cục này vậy ờ. trời ơi cái gì, gì vậy dọn dọn dọn dọn dạ, ê bình tĩnh trên đây bình tĩnh đừng đừng đừng mở đừng mở rương à, trăm rương đâu có gì đâu thấy không trăm rương đâu có gì đâu đợi em xíu trời, trời mọi người ơi Ê, trời ơi mình có biến cho mình đồ ăn để đền bù mà sao móc ra toàn mọi người ơi mọi người ơi mình nói mọi người nghe nè hình như là cái gậy phép thuật này nó bị lỗi gì á mọi người ơi nó biến tùm lum đồ hết à thôi từ từ để để mình làm lại mình làm lại mình phải lấy cái đống này mình đi mình dục mới được trời nghĩ sao biến cái đống này vậy trời trời ok rồi bây giờ mình mình quay lại mình biến lại mới được à, à, à mọi người ơi à, mọi người đợi em lâu không em em em làm lại nha làm lại nha hồi hộp quá Ông mới là, ông mới là chỉ bùa đồ ăn hiện ra Lần này chắc chắn phải là đồ ăn Hay, ok Rồi, mình đã biến xong rồi bạn ơi à, không biết ờ. lần này nó có ra đồ ăn thiệt hay không đây nó mà ra thêm cái cục gì nữa chắc mình chết luôn á trời à, ok để lại coi lại coi bình tĩnh bình tĩnh ok ok mở ra nè Wow, quá trời đồ ăn luôn các bạn ơi Ê, Mọi người, mọi người, đây, đây, đây, đây, đây, coi nè, coi nè Đồ ăn quá trời luôn, trời thả tha hồ ăn đi, trời ơi Quá trời đồ ăn luôn <laughs> Được, cái này được á, được Cái này được đúng không? ăn thoải mái đi ăn thoải mái đi cái này không bao hết trời ơi bạn ơi vậy là cây gậy phép thuật này cuối cùng thì nó cũng đã theo ý mình rồi bạn ơi biến nó được quá trời đồ ăn luôn <laughs> trong này có có nước uống gì đặc biệt lắm nè mọi người uống nè mọi người mọi người thấy tôi ngầu không mọi người thấy tôi ngầu không tôi biến ra được đồ ăn cho mọi người luôn á ghê chưa còn ai không tin tôi nữa không còn ai không tin cái cảnh à, thật này không à, hợp lẹ hợp lẹ trời ơi thôi là bây giờ mọi người cứ ăn uống thoải mái nha cái này là đồ phong tặng mọi người đó ăn uống thoải mái đi ăn chê đi quẩy đi ok ok bây giờ bắt ủa con này này ủa dịch cửa gì vậy <laughs> Trời ơi, được con đây cả một cái nhà tao bự kia mà còn lắp hết nước em đây cho mình mấy cái đùi gà đó kêu. Thôi dịch ơi, bình tĩnh, cái nhà của anh một tí nữa em biến lại bình thường cho có vậy thôi cũng khóc nữa, trưởng tim gì đâu mà, chứ đuối. <laughs> Yên tâm. Không, coi rồi bây giờ để mừng ngày phong cận TV đã học trở thành gọi là gì ta thầy bói à, quên rồi pháp thư đó bây giờ chúng mình lân ly chúc mừng phong cận đã học được pháp thuật mới năng ly uống uống uống uống đi trời cái này là đồ phong tặng đó chạy chạy chạy uống cái gì vậy tại sao xin mời sao hôm đạo này em thức đêm nhiều sao mặt em xấu vậy ủa ủa ủa ủa cái chuyện gì đang đang đang xảy ra vậy ủa cái gì vậy mọi người ủa tự nhiên ê, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh mọi người bình tĩnh mọi người bình tĩnh để tôi để tôi ờ, tự nhiên hay không mọi người bị biến thành cái đống này vậy trời ủa mấy con này là con gì ác ác quỷ hả ôi trời trời, trời. À, à, mọi người đợi đợi mình xíu nha trời ơi anh em ơi cái cây gậy này nó nó lại bị lỗi nữa rồi ờ, ủa ủa ủa, mọi người trở lại bình thường lại nè ôi trời ơi may quá trời tôi tưởng mọi người biến thành ác ác quỷ luôn là xong luôn á trời trời ơi may quá ác ác biến mấy cái gì đâu không biến nãy thì biến cái phân heo giờ biến cái đồ ăn ăn vô thì người ta biến thành quỷ là sao trời ơi dịch ơi dịch bình tĩnh ơi dịch lần nào cũng quýnh em hết vậy cái này là em biến lỗi xíu mà là mọi người quýnh em hoài à. em giận ghê luôn á rồi thôi rồi bây giờ à, biến cái đồ ăn cũng không được mà biến cái hồ bơi cũng không xong Bây giờ mọi người à, muốn gọi là mọi người biến cho mọi người có sức khỏe mạnh mẽ Hay là mọi người muốn biến cho mình cao lên một m tám giống như em Hay là biến cho mình mập lên giống như Timmy Thì mọi người cứ nói em biến giùm cho mọi người luôn nè Để em trục tội sao nghi, nghi, nghi ngờ vậy ta Có khi nào mình biết Yên tâm Có khi nào mà mình kêu nó biến mình thành gọi là to khỏe rồi biến mình thành hút mà biến lên cao là thành Slenderman ta Mọi người yên tâm Mọi người yên tâm Lần này là làm được Lần này là làm được Rồi bây giờ là người nào ước đây Bây giờ người nào muốn gì phong biến cho nè Nói đi Dịch à. ơi Thôi để tôi đi Hả? Gì? Sao mà? Tôi, sao muốn gì nè? Hồi vừa là anh Dịch với Simmy đã ước rồi bây giờ đến tôi nè Ok, sao nói đi? Không làm được Ok, thì thường thường á là ông lúc nào cũng ngủ hết á lúc nào cũng để tôi đi chợ ra mà lúc mà tôi lên chợ cái là uh, chợ đóng hết rồi bây giờ tôi mong ông biến tôi thành một người chạy cực kỳ nhanh có tốc độ cực kỳ nhanh luôn để tôi ra chợ tôi mua đồ nhanh đó tôi về nhà tôi nấu ăn à, à, à hóa ra là sam muốn tốc độ chạy của sam nhanh hơn đúng không ừ, ừ à đúng rồi các bạn ơi tại vì sam lùng quá cho nên là sam chạy chậm mà đúng rồi <laughs> ok À, thôi được rồi, bây giờ nè, yên tâm đi Bây giờ Sam gọi là 1m5 Tôi cũng biến Sam thành 1m8 được Bây giờ Sam muốn chạy nhanh đúng không? Rồi ok ừ, ừ. Đứng im chỗ đó đi, không biến cho coi nè Úm ba la xì bùa, úm ba la xì bùa Sammy cao lên 1m8 Bum Rồi đó, xong rồi đó Rồi ok, bây giờ Sam thử Sam à, chạy cho tôi coi coi

rồi chạy nhanh quá đâm hàng vào xong sắp rồi xong chạy nhanh quá xong té luôn rồi chạy làm gì sao qua sắp đâm rồi nè tôi có làm gì đâu thì bà ước bà được chạy nhanh tôi cho bà chạy nhanh vậy là quá tốt rồi trời giờ tao em nói thiệt nha tốc độ này mà đi chậm mà đi đi chậm chó là hợp lý luôn á là chắc bí bao phê rồi rồi lên mua của điện rồi làm mồ ấy chứ làm gì đó trời đậu xanh mày bí có nhanh chạy nhanh chạy nó chạy chạy Ê, giờ nè trời ơi trời ơi trời Mấy bạn ơi, với cái tốc độ của Sammy ha Chẳng hạn giờ có một con chó đang đứng ở bên lề đường Sammy dèo qua cái mất tiêu con chó <laughs> Ê, nhưng mà Nhưng mà ít chết rồi mọi người Bây giờ sao bị giờ sao Giờ mình nghĩ rằng mình phải dẫn Sam đến bệnh viện thôi Chứ có cái nhà của anh đi không Cái nhà dịch hả? Cái nhà dịch thì bỏ đi Quan tâm làm gì Mất à à à, à, à, à, à, à, à, thôi bây giờ à, mọi người à, ở đây nha phong à, phong phong phong về nha <laughs> và bye bye mọi người bye bye mọi người <laughs> nói vâng, cái cơ ờ, tao sao ơi từ tính là từ đầu bây giờ nó kêu là nó có phép thuật hay lắm rồi nó qua nó lấp cái nhà người ta bằng nước nó cho người ta ăn đồ biến thành quái vật rồi bây giờ nó cho con gái người ta đâm vào hàng nào nó định bỏ chạy cho ba à, ờ, em, ờ, em em em em em không biết gì đâu <laughs> ừm ừ, um, bà là phép thuật phép thuật chạy nhanh phép thuật chạy nhanh yeah! ui, chạy đâu ui chạy nhanh quá nhanh quá ui chạy chạy chạy ra sa mạc luôn chạy ra sa mạc luôn phép thuật chạy nhanh ui ui ui ui ui nhanh quá bạn ơi nhanh quá trời cái này mình kiểm soát không được rồi ui ui ok bạn ơi cuối cùng mình cũng trốn được rồi sử dụng phép thuật chạy nhanh cái là mình phóng ra tới bên nào luôn ấy rồi xong chết beo luôn ủa nơi này là nơi nào ủa đây là đâu ủa ủa chỗ này là chỗ nào vậy rồi xong luôn mình bị lạc ngoài đảo hoang rồi các bạn ơi chỗ này là chỗ nào vậy rồi toan luôn trời ơi này là cái tật gọi là lanh chanh nè trời ơi trời sử dụng cái gậy này không biết cách sử dụng cho nên là bây giờ phá hoại luôn rồi sammy á thì bị gọi là ngất xỉu luôn chạy nhanh quá tung vô hàng rào ngất xỉu nhà của mít dịch tới thì banh chành biến thành luôn một cái dũng nước gọi là sóng thần luôn trời ơi trời buồn quá thôi mình nghĩ rằng là mình nên kết thúc video tại đây thôi chứ không thôi mình lại gây rắc rối cho mọi người nữa trời ơi trời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 rồi <laughs>